Rồi ok thì hello anh em xin chào anh em đã đến với kênh của Cường à, Phát Lộc Thì hôm nay Cường Phát Lộc xin làm một cái video nói về à, bài lá Thì à, anh em xem video lấy hay thì nhớ để lại một like, một đăng ký kênh hoặc là một cái góp ý ở dưới bình luận nha anh em Thì hôm nay nhìn trên màn hình nha mọi người Thì hôm nay Cường Phát Lộc xin giới thiệu tới anh em về bộ môn bài lá ví đổi bài mới nhất 2020 đây là cái ví nha anh em cái ví đổi bài à, cực kỳ mới của năm 2020 anh em nhìn nè những cái ngăn kéo ví rất đẹp ví mới luôn nha đó đây là gọi là ví đổi bài anh em nhìn nha <clears throat> cực kỳ mới nhất 2020 và 2021 đây là cái ví đổi bài thì ví đổi bài này sạc pin bao cho anh em đánh được 4 đến 5 tiếng đó khẳng định với anh em một điều là 4 đến 5 tiếng và để mà chứng thực cho anh em xem phía đổi bài đánh nó hiệu quả như nào thì mình sẽ đánh cho anh em xem mình sẽ ờ, chỉ cho anh em cách mà đổi bài đó, cháo bài quýnh bài ba lá bài xì dách đó bài bất cứ bài gì nếu anh em đổi được anh em chơi anh hiểu không <clears throat> thì trong một ờ, trong một cái bộ bài thì thường thường có 52 lá thì anh em trước khi vào sòng đó thì anh em phải uh, cho một con bài vào ví dụ bây giờ bây giờ mình sẽ lấy một cây bài bất kỳ nha anh em đó bây giờ lấy cái ách đi đó thì lấy cái ách thì anh em phải cho nó vào vào đây trước đó. cho cái vào đây đó rất nhẹ nhàng rất đơn giản đúng không anh em đó thì bây giờ khi trong một bộ bài anh em muốn cháo bài nha đơn giản lắm anh em nhìn nha mình sẽ cháo bài cho anh em xem đây đó cái này anh em đó, mình sẽ cháo mình ngửa bài cho anh em nhìn dễ thấy à anh em thấy chưa rất nhanh rất nhanh anh em nhớ không đưa ra nhẹ nhàng đây gọi là cái ví đổ bài rất nhẹ nhàng nha đây nè đó lấy ra cả tám này anh em đó cây hai này đấy là cây sáu này nè bị lỗi nha rồi anh em thấy chưa rất nhẹ nhàng đó đi ra đi ra vô rất nhẹ nhàng rồi. anh em không thích nữa anh em bấm ra có cái cái nút bấm bài ra nha anh em đó anh em bấm ra đó thì ví này cực kỳ dễ chơi và dễ dễ dễ xử lý đó anh em có thể bỏ bỏ tiền bốt vào đây được vô tư nha anh em nó bình thường anh em nha bỏ tiền bỏ đồ vào giấy tờ chứng minh nhân dân tất cả nói chung là bình thường anh em nha không ảnh hưởng một cái gì cả anh em nha đó ví mới đó thì anh em chơi thì anh em chỉ cần để một cái ví như thế này đó vào xong anh em để thế này đúng không anh em đó để như thế này thì khi anh em cháo bài rất đơn giản đó một cái lòn tay nè đó anh em nhìn này không cái bốn nè mình sẽ ngửa bài như thế này cho anh em dễ nhìn nha đó cái bốn anh em chỉ cần úp xuống nè đẩy ra nè là cái tám này anh em thấy chưa đưa bài vào nè úp xuống đẩy ra cái bốn nè đó nó rất là nhanh anh em nha chứ còn đưa vào là nó ra thôi nha anh em nha em nhìn trên màn hình thấy mình làm lano anh em đó rất nhẹ rất nhẹ nhàng sạc trong vòng 1 tiếng tiếng 2 tiếng là anh em chơi được rồi và anh em chơi được 3 đến 4 tiếng thì quýnh bài bình thường 3 đến 4 tiếng là được rồi nha anh em nha đâu phải lúc nào anh em cũng cháo đâu anh em lâu lâu anh em cháo một cây thôi đó anh em thấy chưa lâu lâu cháo một cây thì nói chung là 10 chén anh em báo một chén thì tầm 4 5 tiếng cả ngày cũng được chứ đừng nói chi 4 5 tiếng đó thì anh em xem video thấy hay thì nhớ để một like đăng ký kênh bên cường cung cấp cho anh em tất cả các loại đồ chơi bịp của năm 2020 21 kể cả bài bầu cua tài xỉu đó anh em thích mua nào cũng có và trên màn hình mọi người đây đây cái bài lỗi công ty anh em nha bài lỗi công ty này nguyên một cây của nó là không một bộ nó tầm à, à, bảy bảy mươi k đó thì một cây đó thì, thì anh em cũng biết là bao nhiêu tiền rồi đúng không anh em nó rất là rẻ tầm vài trăm ngàn thôi đó đổ lại không trên không quá một triệu đâu anh em thì anh em có một cái bài lỗi đánh rất là dễ thương luôn bài lỗi này á đánh thì rất là, là đơn giản luôn anh em nha nó đánh thì nói chung là mình sẽ chỉ cho anh em cách đánh bài lỗi đó nếu anh em lấy thì mình sẽ chỉ anh em cách đánh bài lỗi như thế nào nếu anh em à, biết đó còn à, bây giờ mình sẽ nói về cái à, ví đổi bài cái ví đổi bài này rất là lợi hại đó nó nhỏ gọn và rất là đẹp anh em nha đây nè anh em nhìn nè đổi bài rất nhanh anh em chỉ cần đưa đưa lá bài vào đây thôi đó đưa lá bài vào thôi và anh em đổi nè như cái ếch này đúng không cái bốn này anh em rất nhẹ nhàng anh em nha đó anh em thấy không cực kỳ mượt mà và nhẹ nhàng luôn đó đưa vào là ra đưa vào là ra thôi anh em nha anh em không thích thì anh em bấm bài ra thôi đó anh em thấy chưa thích thì bấm này ra thôi ví này xài bình thường anh em nha đó thích là anh em bấm bài ra thôi đó thì mọi thắc mắc anh em liên hệ số điện thoại 0898 54311 để được tư vấn và hỗ trợ cho anh em nha cường sẽ là người trực tiếp nghe máy và hỗ trợ trực tiếp cho anh em hoặc là anh em lên cơ sở của cường test qua những sản phẩm ok thì lấy đó không ok thì anh em vui vẻ cà phê cà pháo đi về không mắc lòng một cái gì cả còn nếu anh em tin tưởng mình liên hệ số điện thoại kết bạn Zalo số điện thoại 0898 54311 để được Cường cho anh em xem sản phẩm trực tiếp qua Zalo đó hoặc là anh em lên cơ sở của Cường rồi chúc anh em cái năm 2020 và 2021 thành công hơn xin chào anh em nha